Là tía tô, cách trị mụn thâm đơn giản mà tự nhiên. Mụn thâm là một trong những nỗi ám ảnh mà nhiều người phải sợ. Những vết thâm làm các bạn cảm thấy lo lắng và mất tự tin khi phải giao tiếp với mọi người xung quanh. Hiểu được nỗi lo lắng của nhiều người, chính vì thế hôm nay chúng tôi chia sẻ cho các bạn cách trị mụn thâm hiệu quả bằng lá tía tô vô cùng tự nhiên. Theo y học, Ngoài các loại vitamin hữu ích như vitamin A, C cùng nhiều khoáng chất canxi, sắt, phốt-pho, lá tía tô còn chứa một lượng nhỏ chất tẩy trắng tự nhiên nên nó có thể làm mờ các vết thâm do mụn một cách hiệu quả hoàn toàn. Ngoài ra trong thành phần, loại lá này còn chứa spiralin, một hoạt chất có công dụng thanh lọc da, tẩy tế bào chết và giúp cải thiện sắc tố da. 1. Đắp mặt nạ lá tía tô Nguyên liệu 2 nắm lá tía tô, nửa thìa cà phê muối trắng Cách làm Rửa sạch lá tía tô và để ráo nước cho lá tía tô và muối vào cối giã thật nát, lọc lấy phần nước của hỗn hợp vừa tạo một cái bát sạch. Bôi đều nước lá tía tô vừa lọc lên khắp khuôn mặt. Lưu ý nên rửa sạch mặt bằng nước trước khi tô, chờ cho các dưỡng chất thấm vào da mặt khoảng 30 phút rồi rửa sạch với nước. 2. Rửa mặt với nước lá tía tô Cách này tương đối đơn giản, lá tía tô sau khi rửa sạch, bạn vò nát cho vào trong một chậu nước sạch và dùng nước này để rửa mặt. Để nhanh chóng có kết quả,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 nếu kiên trì thực hiện sau 2 tuần, các vết thâm sẽ mở đi đáng kể. Sau một tháng sẽ hết hẳn, cùng những nốt mụn trứng cá đáng ghét cũng sẽ được loại bỏ khỏi khuôn mặt. Hy vọng qua video này sẽ giúp các bạn có thể tự tin hơn trong khuôn mặt không còn vết thâm hay mụn thâm gì. Ngoài ra bạn cũng nên sử dụng thêm một số loại kem để ngăn ngừa mụn tái phát và bạn cũng nhớ một điều là cần thực hiện thường xuyên để có hiệu quả cao nhé. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video là tia tô, cách trị mụn thâm đơn giản mà tự nhiên. Kinh nghiệm và chia sẻ của một người có da bị mụn nhiều năm Năm nay tôi 25 tuổi, da dầu, đã bị mụn suốt thời cấp 3 và một thời gian khi lên đại học, rồi có thời kỳ mụn hết, da láng mịn, rồi đến khi sắp tốt nghiệp ra trường, đi làm mụn lại lên, tàn phá trầm trọng. Có lẽ tôi đã phải chịu đủ khổ sở và những hậu quả về mặt tinh thần khi da bị mụn mang lại. Vậy nên tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc đối phó và điều trị mụn, cũng như tâm sự một chút về những nỗi buồn của tôi với làn da mụn này. Trước hết bạn cần phải biết khi nào thì nên trị mụn. Mụn trứng cá là vấn đề mà hầu như bất cứ ai cũng từng gặp trong cuộc đời, nhưng không phải ai cũng cần phải trị mụn. Và cũng rất nhiều người chủ quan khi mụn lên và nghĩ rằng ôi dào ôi nó sẽ hết ấy mà, để đến lúc nó trầm trọng và điều trị rất khó khăn. Vậy thì hãy nghĩ đến việc điều trị mụn khi bạn cảm thấy nó bắt đầu làm bạn, cảm thấy da mình xấu xí đi và đơn giản là khi số lượng mụn cám, mụn đầu đen chiếm khoảng 1 phần tư diện tích khuôn mặt bạn hay mụn bọc, mụn mủ xuất hiện từ 5 cái trở lên, khi đó bạn sẽ khó lòng mà kiểm soát được mụn đấy. Phân biệt các loại mụn Có nhiều loại mụn nhưng phân vào hai nhóm chính là mụn viêm và mụn không viêm. Mụn viêm gồm mụn bọc, mụn mủ là những loại mụn có quầng đỏ xung quanh, ấn đau, kích thước thường lớn. Nếu nạn ra, sẽ ra nhiều mụn trắng và máu. Mụn này thường để lại những hậu quả nghiêm trọng nếu không điều trị đúng cách, để, để lại những vết lộ rỗ trên da. Nhưng mụn này lại thường đáp ứng rất tốt với kháng sinh. Vì thế, nếu dùng liệu trình điều trị bằng kháng sinh đúng cách, thường sẽ khỏi. Mụn không viêm gồm mụn đầu trắng, mụn đầu đen. Những mụn này thường chìm dưới da hoặc nhô li ti trên bề mặt da, có nhân cứng như hạt tấm. Mụn này không để lại những hậu quả nghiêm trọng trên da, nhưng lại dai dẳng và khó chữa hơn. Những phương pháp điều trị thì cuối cùng bạn vẫn phải lấy được nhân mụn lên và ngăn không cho nó tiếp tục lan rộng. Điều trị Có một lời khuyên chân thành là khi bạn cảm thấy mụn có nhiều ảnh hưởng đến làn da bạn, đừng nên chỉ tìm những phương pháp người nó truyền người kia, rồi bôi bôi chết chết đủ thứ lên mặt. Bác sĩ gia liễu sẽ là người bạn nên đặt niềm tin. Các loại rau củ, quả thảo mộc được mọi người truyền tay nhau, có lẽ cũng có tác dụng đấy. Nhưng bạn nên nhớ một điều là, da mụn đã rất nhạy cảm và dễ lên mụn. Những loại rau ấy có thành phần tốt, nhưng cũng còn rất nhiều hóa chất độc hại cũng như những thành phần không tốt. Đắp lên mặt sẽ chỉ làm tăng nguy cơ bị mụn thôi. Chúng chỉ hợp lý khi da bạn đã khỏe và bạn muốn dưỡng da. Ngừng dùng tất cả các loại mỹ phẩm và sữa rửa mặt là lời khuyên thứ hai. Không biết chúng có phải là tác nhân thực sự gây mụn cho bạn không, nhưng ít ra mình loại bỏ những loại hóa chất có khả năng là nguyên nhân cũng khiến mình yên tâm hơn trong điều trị. Hãy trang bị một chiếc khăn bông mềm, rửa mặt bằng nước lã, lau thấm khô da bằng khăn, vừa đủ để lấy đi lượng chất nhờn dư trên da. Khăn cần phải được tiệt trùng bằng nước sôi bổ sung vitamin cho cơ thể. Rau củ quả tự nhiên là những điều không thể thiếu và khi bị mụn bạn càng nên ăn nhiều hơn. Hãy ăn tất cả các loại rau củ mà bạn thích và có thể ăn được với lượng lớn nhất ngày. Ngoài ra, cần bổ sung các vitamin sau bằng đường uống như vitamin A, B2, E, H và viên kẽm. Thanh lọc gan thận bằng một số loại rau quả có tác dụng kiểm chứng. Hãy cố gắng uống sinh tố rau diếp cá mỗi ngày. Rau diếp cá sẽ mang đến cho bạn một tác dụng thần kỳ đấy, hoặc ít nhất nó cũng có tác dụng bổ trợ và ngăn ngừa sự hình thành tiếp tục của mụn. Hãy tìm một môn thể thao để tập luyện như chạy, cầu lông, aerobic. Bất cứ một môn gì bạn có thể dành một ngày một tiếng để tập luyện và ra mồ hôi. Bạn sẽ không cần cảm nhận được ngay tác dụng của nó đâu, nhưng chắc chắn là có đấy, làn da bạn sẽ được cải thiện dần dần, tươi sáng hơn. Đừng quan tâm quá mức đến mụn, đừng nghĩ đến sự hiện diện của nó trên mặt bạn quá nhiều. Hạn chế dùng gương hết mức có thể trong thời gian đang bị mụn. Hãy cứ vui tươi nhưng khi bạn không có mụn đi, rồi bạn cũng thấy nó qua nhanh thôi. Đây là những lời khuyên đúc rút từ kinh nghiệm của chính bản thân mình, chứ không phải copy paste trên trang mạng đâu. Cách đây 2 năm mình đã từng bị mụn rất trầm trọng và dai dẳng, cũng lên mạng tìm hiểu và thử đủ phương pháp. Rồi cách đây 6 tháng mụn cũng hết, da mình láng mịn trở lại và mình muốn share lên cho các bạn những gì mình thấy. Và đúng đắn, và lên làm nhất. Bởi mình hiểu, khi bạn đang xem những video này, bạn cũng đang rất buồn và hoang mang đúng không? Mình muốn tâm sự một chút về câu chuyện của cuộc đời mình, không biết có được không? Khi học đại học, da mình đã hết mụn và rất tươi sáng mịn màng. Mình đã rất tự hào về làn da mình lúc đó. Và trong thời gian đó, mình cũng đã có một tình yêu rất đẹp. Rồi tự nhiên, mụn bùng phát. Chắc cũng không phải tự nhiên vì thời gian đó mình cũng gặp rất nhiều căng thẳng trong cuộc sống, trong công việc, tình yêu. Chỉ trong một thời gian ngắn da mình bị tàn phá nặng nề, trông nó đen đen, xỉn màu và trông như kiểu bị lão hóa. Vấn đề của mình là mụn cám và mụn đầu đen, mụn mủ cũng có nhưng không nhiều. Nhưng mụn cám và mụn đầu đen thì quá nhiều và quá nghiêm trọng. Đã có rất nhiều người nói với mình, trông nhan sắc trước 10 giờ chắc chỉ còn một. Và mình đã vô cùng tự ti, người yêu mình vẫn ở bên mình thôi, vẫn yêu thương và dường như không để ý đến vấn đề này. Nhưng bạn thử tưởng tượng xem, chỉ trong một thời gian ngắn, mình đang có một làn da mịn màng không tì vết, rồi bất chợt nó xuống cấp trầm trọng như bà già. Bản thân mình còn không thể chấp nhận nổi, những cãi vã nổ ra mà phần lớn là do mình, do mình nghĩ anh ấy sẽ không còn yêu thương mình như trước kia nữa. Và dù ít dù nhiều thì con trai yêu bằng mắt mà. Bạn có thể không xinh đẹp nhưng ít ra, một làn da không mụn cũng có nhiều thiện cảm hơn là lỗ chỗ rổ giá. Rồi bọn mình chia tay, sau tất cả những xung đột cãi vã, mình nhận ra rằng nếu không có mụn, nếu mình không trở nên xấu xí và kém tự tin đến thế, những cãi vã đấy có thể đã không xảy ra. Chia tay mối tình 3 năm, mình đã rất suy sụp, rồi khi đã lấy lại được tinh thần, mình quyết tâm điều trị tích cực bằng tất cả những kinh nghiệm mình đã chia sẻ ở trên. Sau 4 tháng, mụn hết, da mình dần hồi phục, tuy chưa được như xưa nhưng cũng đã được 8 đến 9 phần. Lấy lại được niềm vui trong cuộc sống, mình lại bắt đầu một tình yêu mới, vui vẻ yêu đời, đi đâu cũng nhận được những lời khen về nhan sắc dạo này tươi tắn hơn, xinh hơn, rất vui. Nhưng rồi cách đây 2 tháng, mụn lại lên và lại trầm trọng như trước, thậm chí còn hơn trước. Tự ti, kinh khủng, Người yêu mình hiện tại là một chàng trai thành đạt, học thức và ngoại hình đều có, nhưng không xinh đẹp, nhưng mình cũng biết ăn mặc và tóc tai make up chút nên cũng khá hợp với người yêu. Nhưng khi mụn lại lên, nhan sắc mình lại một lần nữa bị hủy hoại trầm trọng. Mình đã rất buồn và khóc rất nhiều Và tất nhiên thời gian đầu người yêu mình cũng an ủi và nói rằng đừng quan tâm đến nó Anh yêu em đâu phải vì ngoại hình của em đâu Nhưng đúng, con trai yêu bằng mắt mà không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp là một câu nói chính xác. Nhưng khi bị mụn nhiều đến như mình, thật khó để làm thế nào trông mình tươi tắn và xinh đẹp hơn được. Rồi những cãi vã lại nổ ra. Và đến ngày hôm nay, mình lại kết thúc mối tình này. Mình đang rất buồn và suy sụp. Nếu mặt mình chưa từng có mụn, tâm trạng mình chưa từng tự ti đến vậy, liệu mình có phải chịu nhiều nỗi đau đến như thế không? Hiện tại bụi trên mặt mình đã đỡ nhiều, một lời khuyên bị mụn được chữa khỏi nữa cho các bạn là những lời khuyên trên của mình các bạn thực hiện thường xuyên, kể cả khi mụn đã hết, bởi có nghĩa là sẽ không bao giờ bị mụn lại, hãy phòng bệnh bạn nhé. Chúc các mẹ luôn xinh tươi, yêu đời, lan da luôn đẹp nhé. Bạn vừa xem xong video, kinh nghiệm và chia sẻ của một người có da bị mụn nhiều năm.